trai lọt lòng Mẹ tôi vui mừng lắm Mẹ nói tôi xinh giống như một thiên thần Mẹ thường hôn tôi Mẹ bảo con trai giống ba Mong tôi lớn lên người Tôi cưới vợ để mẹ vui tháng tôi được mươi Nhà tôi luôn tụng thiếu Nghèo khó em đông Chỉ mình mẹ gánh gồng Người đời không thương Mà còn khinh khi mỉa mai Nên tôi bước ra đời Sao thấy mình thật lẻ loi mình không yêu người khác giới ôi cuộc đời sao nhiều nỗi trái ngang bỏ quê hương tôi sống kiếp tha phương người chỉ cho con ngày lễ tăng hôn giờ cũng đã đến rồi không ai hiểu do đâu tôi không cầm trầu cao mà lại mặc áo lại mẹ hiền xin đừng khóc nào phải do con tất cả là do trời nguyện cầu mãi sao người đời không chê trách con con luôn ở bên mẹ chăm sóc mẹ để mẹ sao nhiều nỗi trái ngang bỏ quê hương tôi sống kiếp tha phương giờ cũng đã đến rồi Không ai hiểu do đâu Tôi không cầm trầu cao mà lại mặc áo cô dâu cuối lại mẹ hiền Mẹ ơi xin đừng khóc Nào phải do con Tất cả là do trời nguyện cầu mãi sao người đời không chê trách con con luôn ở bên mẹ chăm sóc mẹ để mẹ vui nguyện cầu cho ai phận người không mai giống tôi luôn luôn sống yêu đời không có người phải lẻ loi cầu cho ai phận người không mai giống tôi luôn luôn sống yêu đời không có người phải lẽ